Các bạn thân mến nhá, ngày hôm nay thì Sơn à, lại à, có mặt ở một cái đám cưới của một đôi bạn trẻ cũng đã à, sử dụng cái dịch vụ chụp ảnh ở bên studio Phú Gia bọn mình. Ngày hôm nay thì Sơn cũng đến đây tham dự đám cưới và ghi lại những cái hình ảnh ngày đại lễ Vu Quy của đôi bạn trẻ này. Thì trong cái đám cưới ngày hôm nay thì có những cái tiết mục chương trình gì hay thì Sơn sẽ ghi lại và Sơn truyền tải đến kênh để cho các bạn xem nhá. chảy mật ngọt của tình yêu những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin bởi họ luôn luôn thấu hiểu với nhau một điều rằng tình yêu có một sức mạnh siêu kỳ vâng mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ giơ tay lên để khoe nhận được tất cả quý vị với hôn ngày hôm nay được không ạ vâng giơ tay đem nhận để khoe với tất cả quý vị rằng hôm nay chính thức với bạn trẻ nên duyên vợ chồng chú rể và cô sâu sẽ cùng di chuyển sang bên thắp bánh tình yêu và cùng uh, chia sẻ cặp bùi với chiếc bánh capico của các chiếc bánh thành ba lần ạ. tôi xin mời cô dâu và chú rể. Vâng một lần cắt bánh là một lần yêu. Hai lần cắt bánh yêu thêm nhiều. Ba lần cắt bánh trong ngày cưới hạnh phúc bên nhau mãi mãi yêu và chúng ta cùng nổ chào có tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin mời chú rể và cô dâu ạ có thể vui lòng đổi vị trí cho nhau một chút được không ạ? Xin mời cô dâu sẽ di chuyển sang bên tay trái một chút. Xin mời chú rể sẽ hiện diện từ vị trí giữa sân khấu ạ. Chú rể sóc thật mạnh ra sân banh đi ạ. Vâng, để tránh cái nữ rượu trên tay sẽ bắn vào váy áo rất xinh đẹp của cô dâu thì xin mời chú rể có thể nhốn chai rượu lên trần nhà và xin mời chú rể sẽ bỏ hẳn vào bác ra trước ạ. Và sau đó thì xin mời chú rể sẽ ấn nhẹ nắp chai trong tay và hướng lên phía trần và dùng sức đẩy tính hiệu mãnh lực của mình lắc thật mạnh ra tay bay lên ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể sẽ lắc lên, lắc xuống ạ Lắc trái, lắc phải, lắc tứ tung, lắc tứ phía để cuộc đời của trai trong tay càng lớn Thì niềm hạnh phúc của hai bạn sẽ càng được trọn vẹn và viên mãn ạ Vâng, ai vâng ạ, với thử thách đầu tiên, quý vị có thể động viên cho riêng chú rể Văn Thành một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng, nếu ai quý vị đã đứng trên sân khấu ngày hôm nay thì mới cảm giác được cái chú rể sóc mạnh đến những mức nào đấy ạ Vâng, trai sân bay đã nổi rồi ạ Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay cho tay dắt lên thắp lên tình yêu của mình Xin mời đó vâng, đúng là Diều Hồng xin hãy chung tay Rể ra cùng rót đắm say nghĩa tình Rộn ràng trong tiếng âm vang Chính cho hạnh phúc của chàng cùng em Lạc này gói bánh trưng xanh Cho anh gặp trước cho anh gặp nàng Thế mới biết là duyên kỳ định Cho nhân duyên đến mãi luôn đời sau với vâng, chai sâm panh thứ hai xin mời chú rể thực hiện y như chai sâm panh đầu tiên và rót ra hai ly rượu ở phía dưới bàn mà ban tổ chức tôi đã bố trí và chú rể văn thành ơi chú có là chỗ dựa của uyên không uyên yếu đuối nên cần che chở em hay vấp nên cần nâng đỡ em dại khờ nên chả biết lo toan em đem cả cuộc đời này phó mặc cả cho anh dẫu đắng cay vui buồn đều cam chịu yêu thương ơi chắc rồi anh sẽ hiểu yêu em rồi anh sẽ khổ nhiều hơn vấn đề minh chứng cho tình cảm tình yêu của đứa bạn trẻ thì lúc này đây đứa bạn trẻ đã khủng tay trong tay rót lên những tháp ly tình yêu với những dòng rượu chảy màu đỏ được trưng trong màu máu và những làn khói trắng đang buông tỏa khắp căn phòng cưới ngày hôm nay để minh chứng rằng tình cảm của anh tình cảm của em nay đã hòa chung là một Tôi đúng là sự hồng kết giữa thu thê Tình trong duyên thắm ta về với nhau Cùng cho tắt đến mai sau Thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu Ừng vâng, mời em chén rượu giao thề huy hữu duyên quân lý cùng về bên nhau Hai ta ý hợp tâm đầu Niềm vui mang đến mà nỗi sầu vơi đi Chúng ta cùng đếm từ 1 đến 3 được không ạ? một hai ba Chúc mừng hai phúc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 và chúng ta cùng nổ chạm vỗ tay thật lớn với những món quà rất ý nghĩa đến từ những người anh người chị của mình có một cây thì làm chẳng nên non nhiều cây chụp lại thì nên hòn núi cao mâm quyết định của gia đình chúng tôi lúc này là một mâm 16 chúng ta đã ngồi đủ một mâm 6 chúng ta bầu ra trưởng mâm và phó mâm đi ạ à. trưởng mâm thì ra đũa ra bát và phó mâm ra chén ra rượu mà có chầu thì không thể thiếu cau cho môi em thắm cho lòng anh say tôi thuốc lá thơm thì thắm tình rất tộc mà hương chẳng ngon được nghĩa đôi ta đẹp lòng thỏa ý mẹ cha vui anh vui chị mà vui ta vui mình anh chào chú rể nhá vâng, à, chú rể à, cho anh à, hỏi à, em một xíu cái cảm xúc của em sau khi mà mình đã ở trên sân khấu mà đã tổ chức chương trình gọi là đại lễ vu quy của chúng hai vợ chồng đấy thì hiện tại cảm xúc của em lúc này thì em cảm nhận thấy như thế nào nhất là em anh đâu em thì thật sự là đầu tiên em đứng sân khấu em chưa bao giờ đến sân khấu cả thì đầu tiên em rất là hồi hộp à. nhưng mà hồi hộp à, đấy thì em vẫn à, có một à, cái cái vui của ngày cưới thì nói chung là rất là khó tả đúng không? Vâng, khó tả. <laughs> cái cảm cái cảm xúc này nó rất là khó tả đúng không? Vâng, rất là vui. À, anh thấy là khi mà em bật lắp chai rượu đầu tiên ấy thì à, có vẻ là hơi bơ ngỡ đúng không? Vâng. Bởi vì là có thể là mình à, đi tham dự những đám cưới của các bạn bè mình nhưng mà mình mình lại chưa được trực tiếp là để được uh, à, bật lắp những chai rượu như thế bây giờ. Nên là ngày hôm nay thì uh, hai bạn thì đã lên vợ chồng rồi. Thì uh, thôi dù sao ra nữa thì anh cũng uh, xin chúc cho hai em được trao đổi hạnh phúc nhá. Vâng, cảm ơn ạ. <laughs> à, chương trình uh, tổ chức uh, lễ thành hôn của đôi bạn trẻ thì cũng đã xong rồi các bạn ạ. Còn uh, bây giờ thì uh, bắt đầu là vào bàn tiệc rồi. À, ở đây Sơn quan sát thấy thì cũng à, khá là nhiều bạn của cô dâu Có những bạn gái rất là xinh nhưng mà đang ngó nghiêng đi đâu ấy Mình à, <laughs> Lúc nãy mình cũng có quay các bạn ấy khi mà đứng chụp ảnh với cả cô dâu rồi Nhưng mà bây giờ à, ghi kỹ hơn một xíu nữa để cho các bạn xem nhé <laughs> Đây có một bạn bạn gái này, một bạn gái ngồi cạnh bạn trai kia kìa Đấy ờ, à, Lúc hồi mình vào ấy thì mình có gặp ở ngoài cổng rồi Thì bảo đâu em gái nuôi của cô dâu còn à, cô dâu thì à, đang à, ở phía trong kia đang đi ra chắc có lẽ là mình sẽ đợi cô dâu ra và mình xin một vài lời cảm nhận của cô dâu nữa các bạn ạ đây các bạn ơi cô dâu thì đã xuất hiện ở ngoài hội trường chuẩn bị để ăn cỗ và tiếp các bạn rồi anh chào cô dâu đúng là cô dâu ngày hôm nay rất là xinh à, thế cô dâu cho anh hỏi một chút là cái cảm nhận của em ấy sau khi mà mình à, chính thức là hôm nay đã có chồng rồi đúng không và khi hai người đã tổ chức cái lễ thành hôn xong rồi bây giờ thì à, là đến cái khâu là à, gọi là <laughs> mời rượu bạn bè thôi thì cái cảm xúc của em à, lúc này thì như thế nào vui ạ rất là vui đúng không à, thế anh hỏi thêm một chút nữa khi mà trên tay mình đã được đeo một chiếc nhẫn rồi nó nó kiểu như là một chiếc khóa rồi ấy, <laughs> thì em có có cái cảm giác gì cảm giác gì cảm, cảm giác khó tả lắm cảm giác khó tả à, hạnh phúc đúng không tất nhiên là vui vẻ và hạnh phúc rồi ờ. thế nhưng mà có cảm thấy nó bị bí vứt hay là nó bị trói chặt cái gì không dạ không à <laughs> anh thì anh thấy có nhiều bạn là bảo là mỗi khi đèo nhẫn vào là cảm giác là như là mình đã bị khóa lại ấy. thì còn em thì cảm giác nó bình thường đúng không à, <laughs> rồi cảm ơn em nhá đây chú rể đang đứng bên cạnh và cũng đang cười thầm đấy các bạn ạ <laughs> rồi chúc cho hai bạn là được chăm hạnh phúc sẽ đứa con đầu lòng sẽ là đứa con trai thích con trai hay con gái gái ạ à con gái à ok được à, con gái đầu lòng thì à, sẽ được đảm đang hơn rồi, cố gắng chúc hai vợ chồng là cứ được trong hạnh phúc, cuộc sống hàng ngày là à, hạnh phúc và vui vẻ là được rồi. Dạ rồi, vâng. cảm ơn em. Vậy dạ, cảm ơn. À, giờ này thì à, mọi người cũng đang à, lưng ni để chúc mừng cho cô dâu chú rể cũng như là đại gia đình à, hai họ những à, chén rượu hồng. Đây em chào các anh nhá. <laughs> à, giới thiệu à, tên cho các bạn đây là một số anh à, à cũng là trong à, à kiểu nhà dạp và điều đặc biệt hơn nữa thì bên này thì có hai MC, hai ca sĩ Trí Thanh và Lan Ngọc <laughs> hai người hai người rất là <laughs> vâng chào anh nhá đó còn bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây để uh, ngồi đây ăn cơm uống rượu cùng với các anh thôi các bạn nhé